đó anh em có thể đọc này là sự kiện này nhá độc quyền tại Make Việt Nam ha đó Make Referral Valentine Day Special này giới thiệu bạn bè chia sẻ giải thưởng token lên tới giá trị là 5.000 USD nha mình nhắc lại nhá là 5.000 USD nha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 sau em click bấm chọn lên đó thì đây sẽ là một giao diện như này đó anh em có thể quan sát thấy đây là giới thiệu bạn bè chia sẻ pool token trị giá lên tới là 5.000 USDT nha đó nhân ngày 14 tháng 2 này đó sự kiện này có tên là Make Referral Valentine Day Special ha Ok thì ở đây sẽ có đường link chi tiết này cũng như là đường link đăng ký và đường link đăng ký tài khoản Make nha thì các bạn sẽ tiến hành nhấn vào đường link chi tiết trước cho mình này Ok thì sau khi nhấn xong rồi thì sẽ hiện ra một giao diện đấy trang như thế này nha đó các bạn thấy đọc này là người dùng mất thân mến này nhân ngày lễ tình yêu này và sự kiện này sẽ diễn ra từ 9 giờ tối ngày 13 tháng 2 nha cho đến là 22 giờ 59 ngày 27 tháng 2 năm 2022 theo giờ Việt Nam nha đó GMT cộng 7 đấy ok kéo xuống tiếp này đó các bạn thể nhấn vào bắt đầu tham gia này thì lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta tham gia nha ok thì ở đây sẽ có hai sự kiện nha là sự kiện A và sự kiện B nha sự kiện A thì là giới thiệu thêm bạn bè và cùng nhau chia sẻ giải thưởng ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 đó thì anh em sẽ tiến hành chia sẻ liên kết lời mời liên kết giới thiệu của anh em để cho bạn bè người thân ấy hoặc là bất kỳ ai họ đăng ký qua đường link của anh em nhập mã mời của anh em thì anh em sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng này nhá đó và anh em lưu ý này nếu mà anh em mời được từ 1 cho đến 10 người thì người mời có thể nhận được token giá trị lên tới là 100 usdt nha đó tương tự thế là 11 cho đến 20 người lại thì có thể nhận lên tới là 220 U rồi cuối cùng là 31 cho đến 50 người thì người mời có thể nhận được token giá trị lên tới 600 usdt luôn nha Ok, thì ở đây anh em có thể chọn các token tương đương làm một tưởng này. Như ở đây là C98, Honor hoặc là mới ha. Ok thì đó là sự kiện A. Tiếp theo sự kiện B này là chia sẻ gói giải thưởng, tức là pool tưởng ở đây là 1.000 U luôn nha. Đó, chia sẻ sự kiện trên phương tiện truyền thông xã hội này, tức là các trang nền tảng mạng xã hội như Facebook này, YouTube này, Instagram, Twitter, đó vân vân và mấy mấy nha. Đó rồi giành được lên tới là 50 mấy luôn ha. Ok, thì ở đây sẽ có điều khoản và điều kiện này đó, ờ, anh em nhớ đọc kỹ cho mình nha số tiền nạp ròng bằng nạp trừ rút ha đó rồi điều kiện thứ hai này là người dùng cần nhấp vào bắt đầu tham gia nha đó nút bắt đầu tham gia ở trên đây này ok thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết cho anh em tiếp theo thứ ba này là phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 15 ngày làm việc sau khi người dùng đủ điều kiện hoàn tất luôn nha rồi thứ tư này là mất có quyền hủy bỏ tư cách tham gia của bất kỳ người dùng nào có hành vi giao dịch lừa đảo gian lận ha và cuối cùng thứ năm là mất bảo lưu quyền giải thích cuối cùng cho các hoạt động theo quyết định của riêng mình đó thì ở đây các bạn chưa có tài khoản các bạn thì nhấn vào đăng ký tài khoản này hoặc các bạn thể nhấn theo đường link giới thiệu của mình ha Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em tham gia sự kiện Make Valentine Special này nha Ok thì anh em sẽ nhấn vào bắt đầu tham gia cho mình ha Thì này sẽ là một Google Form, Google biểu mẫu như thế này nhá. đó thì sẽ có chi tiết của sự kiện này thì vừa nãy mình chia sẻ cho anh em rồi ok kéo xuống tiếp này thì đây anh em sẽ tiến hành liên kết với tài khoản Gmail nha sau đó anh em sẽ điền liên kết Facebook này tức là đường link trang cá nhân Facebook của anh em đấy Ok thì anh em sẽ tiến hành truy cập vào Facebook nha Nhấn vào mục avatar phần tên này Sau đó sao chép đường link trang cá nhân của anh em nha Nhấp chuột phải này, chọn sao chép này Ok, sau đó dán vào đây nha Rồi kéo xuống tiếp là Make UID nha thì lấy UID của Make ở đâu ạ? Anh em đăng ký tài khoản xong thì anh em sẽ tiến hành đăng nhập như bình thường nha. Thì đây mình đăng nhập bằng web thì anh em sẽ nhấn vào biểu tượng hình người đây này, sau đó chọn trung tâm cá nhân ha. Đó thì anh em quan sát này, UID của mình ở đây này. Đấy, anh em nhấn vào để tiến hành sao chép này, sau đó quay trở lại và dám ở đây ha Ok, tiếp theo là phần thưởng token bạn muốn nhận nha. Thì ở đây sẽ có ba đồng token anh em có thể nhận là đồng C98 tức là của Coin98 đấy, rồi của Honor. Đấy, rồi mới này, mới là token của sóng đấy nha. Dù lên mình chọn mới này. Ok, tiếp theo là liên kết của KOL hoặc bạn bè mà bạn đã đăng ký thông qua cộng đồng nha. Ví dụ như đây anh em đăng ký qua đường link giới thiệu mình ấy, em sẽ nhập là đường link là hoangxe.com xịt câu xịt bách nha. Thì đây chính là đường link giới thiệu rút gọn make của mình ha. Ok, sau đó cuối cùng các bạn nhấn vào gửi nha. Rồi thì lúc này CN thông báo là câu trả lời của bạn đã được ghi nhận nha Tức là mình đã tham gia sự kiện này thành công rồi nha Thì bạn nhớ nhá là chúng ta phải đủ các điều kiện đây nha Ví như sự kiện A này các bạn phải có đủ điều kiện này là mua dòng UDT thông qua PIP tại MEX này Cũng như là nạp dòng token có tổng giá trị trên 50 đô nha Rồi giao dịch spot hoặc là future này Người giới thiệu và người được giới thiệu cần phải hoàn thành xác minh danh tính KYC nha đó tức là chúng ta sẽ xác minh bằng chứng minh thư hoặc căn cước công dân hộ chiếu hoặc bằng lái xe ha